vai vai Vayai, vayai. Vayai, vayai. Vayai, vayai. Vayai, vayai. Okay. wayahe apane dhuwit ra pati enek kok wayahe. Sejati. Ora enak pentolem. Wayahe Sang arom lek lek. chết rồi hoài ai, hoài ấy à, con cho sạch chát đi hoài ai hoài ai, quá bạc cái gì hoài ấy hoài ấy hoài ấy hoài ấy hoài ấy ae ya, wayahe wedangan buka wayahe ya, wayahe wedangan wedangan buka wayahe wayahe ya, wayahe wayahe wayahe